Huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam sẽ thắng Indonesia ở bán kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, tuyển Việt Nam sẽ thắng Indonesia ở hai trận lượt đi và lượt về tại bán kết AFF Cup 2022. Tuyển Việt Nam đã khép lại vòng bảng với chiến thắng 3-0 trước Myanmar. Với kết quả này thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã vào bán kết với vị trí nhất bảng B, gặp đội nhì bảng A là Indonesia. Đánh giá với trận thắng Myanmar cũng như là 4 trận tại vòng bảng AFF Cup 2022 Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết tuyển Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng B, còn các cầu thủ cũng nỗ lực hết sức trong 4 trận vừa qua. Ngoại trừ trận hòa Singapore 0-0 khi toàn đội phải thi đấu ở sân cỏ nhân tạo, tôi thực hiện nhiều sự thay đổi vì lo các cầu thủ bị chấn thương. Đó là một trận duy nhất chúng tôi không đạt được mục tiêu đề ra là chiến thắng, còn các trận khác đều thành công. Nói về đối thủ Indonesia ở bán kết, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh Indonesia là Á quân AFF e Cup. Xem họ thi đấu, Tôi thấy Indonesia có nhiều thay đổi. Đội hình của họ có thêm cầu thủ nhập tịch, chất lượng, đá kỹ thuật, thể lực tốt. Indonesia sẽ là đối thủ rất khó chịu, lại được đá ở sân nhà trận lượt đi. Hy vọng chúng tôi sẽ có kết quả tốt trong chuyến làm khách sắp tới. Trước trận gặp Indonesia ở Jakarta, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tỏ ra lo ngại về vấn đề an ninh. Ít ngày trước thì các cổ động viên quá khích của Indonesia đã dùng đá tấn công xe chở tuyển Thái Lan tạo nên hình ảnh rất xấu ở AFF Cup 2022. Sự đe dọa đó của các cổ động viên quá khích là điều không được phép xảy ra ở bóng đá cũng như ở giải đấu này. Tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ. Tuyển Thái Lan đã bị uy hiếp ở vòng bảng khi làm khách của Indonesia. Tôi nghĩ ban tổ chức phải có biện pháp. Huấn luyện viên Park Seo nói, những con số thống kê luôn có thể bị phá vỡ. Từ ngày làm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, tôi chưa bao giờ thua Indonesia Tôi tự tin Việt Nam có thể thắng Indonesia ở bán kết. Ông Park chốt lại. Trong khi đó, tiền đạo Tuấn Hải chia sẻ. Bàn thắng này là bàn thắng đầu tiên của tôi cho đội tuyển quốc gia tại một giải chính thức cho nên rất quan trọng, giúp tôi giải tỏa áp lực. Tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt lắm, nhưng sau đó đã thi đấu ổn định hơn. Xin cảm ơn các khán giả đã đến cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Cầu thủ Malaysia đạp mặt Văn Hậu bị phạt nặng. Fan đòi rời Đông Nam Á. Ban kỷ luật của AFF đã công bố việc phạt cầu thủ Azam Ami của tuyển Malaysia. Mức phạt là treo giò 2 trận kèm theo nộp 1.000 đô la tiền phạt. Azam Ami phải thực hiện nộp số tiền này trong vòng 30 ngày. Ngoài ra, AFF còn yêu cầu cầu thủ Malaysia có hành xử tốt hơn ở giải, không được lặp lại các hành vi xấu như đã từng làm với Văn Hậu. Nếu tái diễn, Azam Ami sẽ bị AFF xử lý nghiêm khắc hơn. Còn nhớ, ở trận đấu mà Malaysia thua Việt Nam với tỷ số 0-3, Azamami đã bị trọng tài Sato phạt thẻ đỏ trực tiếp vào phút thứ 62. Khi đó, anh đã đánh nguội vào mặt Văn Hậu sau tình huống tranh chấp tay đôi. Với án phạt hiện tại, Azamami sẽ không được chơi trận bán kết gặp Thái Lan. Sau trận Malaysia thua Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã quyết định gửi đơn khiếu nại trọng tài Ruji Sato lên AFF. Tuy nhiên thì đơn đó đã bị AFF bác bỏ. Chứng kiến cầu thủ Azamami nhận án phạt nặng từ AFF, các cổ động viên Malaysia đã tỏ ra vô cùng bất bình. Theo ghi nhận trên trang fanpage Asian Football, nhiều fan của Malaysia đã đòi đội nhà rời khỏi bóng đá Đông Nam Á. Họ cho rằng đội tuyển Malaysia đang bị AFF xử ép. Thách thức cho đội tuyển Việt Nam, sân Bung Karno của Indonesia đã từng khiến Malaysia phải ra về trên xe bọc thép. Sân Bung Karno của Indonesia là trò nửa nổi tiếng của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Nhiều đội bóng làm khách ở đây đã phải đối mặt với áp lực lớn. Khi cầu thủ Malaysia rời sân Bungkano bằng xe bọc thép, sân vận động Bungkano của Indonesia có sức chứa hơn 77.000 người. Sân vận động này được mở cửa từ năm 1962 và sau đó được cải tạo, nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn của AFC. Từ trước đến nay, tuyển Indonesia thi đấu nhiều trận ở trên Bungkano để nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các cổ động viên đội nhà. Trong quá khứ, tuyển Việt Nam cũng không ít lần thi đấu ở trên sân Bungkano, đặc biệt là kỳ AFF Cup 2002, giải đấu mà Indonesia và Singapore là đồng chủ nhà. Ở giải đấu năm đó thì tuyển Việt Nam đã hòa hai đều trước Indonesia ở sân Bungkano ở vòng bảng. Cho đến SEA Games 2011, Indonesia thắng Việt Nam 2-0 cũng trên sân Bungkano. Âm thanh ồn ào do các cổ động viên Indonesia tạo ra ở sân Bungkano đã gây ra sức ép lớn về mặt tâm lý cho các đội bóng tới làm khách ở đây. Bên cạnh đó, sự có khích của các cổ động viên Indo cũng là yếu tố khiến cho sân Bungkano trở nên đáng sợ đối với các đội bóng Đông Nam Á. Còn nhớ, ở vòng loại World Cup 2022, các cầu thủ Malaysia đã phải rời sân Bungkano bằng xe bọc thép sau khi thắng 3-2 trước đội tuyển xứ Vạn Đảo vào ngày 5 tháng 9 năm 2019. Sau khi trận đấu kết thúc, các cổ động viên Indonesia đã tràn sang khán đài của cổ động viên Malaysia để tấn công khiến sân vận động chìm trong hỗn loạn. Trang tin Free Malay Today cho biết các chai nước và các đồ vật bằng kim loại, thậm chí là pháo sáng cũng như là bom khói đã được ném về phía cổ động viên của Malaysia ngay sau khi đội bóng của huấn luyện viên Tan Chang Ho giành thắng lợi 3-2 ở trên sân Bukhano. Thậm chí là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao CS Sadis và các cổ động viên Malaysia cũng đã bị mắc kẹt ở trong sân Bukhano do cuộc bạo loạn của cổ động viên chủ nhà và phải mất một khoảng thời gian thì họ mới có thể rời đi. Năm chiếc xe bọc thép được điều tới sân Bungkano để đưa các cầu thủ Malaysia về khách sạn của họ nhằm đảm bảo an toàn. Ở thời điểm đó, bà Ratu Tissa Dechia, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia đã gửi lời xin lỗi sau vụ lập bạo loạn trên. Là những người quản lý, chúng tôi cảm thấy rất đau buồn về chuyện này. Chúng tôi vô cùng hối hận về chuyện này. Vì đây là lần đầu tiên mà Indonesia trở lại vòng loại World Cup sau khi bị FIFA cấm thi đấu. Chúng tôi sẽ chấp nhận các án phạt của FIFA bởi vì chúng tôi đã sai và phải chịu trách nhiệm sau sự cố này. Sau vụ việc nói trên thì Liên đoàn bóng đá Indonesia đã bị phạt 45.000 franc Thụy Sĩ, tương đương với 45.300 đô la vì vi phạm điều 16 liên quan đến trật tự và an toàn trận đấu. Theo lịch thi đấu thì tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Bungkano của Indonesia vào ngày 6 tháng 1 vào lúc 19h30 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022. 3 ngày sau đó, tuyển Việt Nam sẽ đá trận lượt về ở trên sân Mỹ Đình vào lúc 19 h 30 ngày 9 tháng 1. Thủ môn Văn Lâm không được phép mắc sai lầm như là trận Myanmar. Trước một đối thủ quá yếu như là Myanmar, thủ môn Văn Lâm đã liên tục mắc sai lầm và nếu không sửa chữa, tuyển Việt Nam sẽ gặp nguy hiểm ở trong trận đấu với Indonesia. Sau bàn thắng sớm trước Myanmar ở phút thứ 8, thủ môn Văn Lâm và thủ Việt Nam đã xuất hiện sự chủ quan. Theo đó, thủ môn này và cả hàng phòng ngự của Việt Nam đã liên tục dâng cao một cách đầy khó hiểu, khiến cho không thành của tuyển Việt Nam liên tiếp bị uy hiếp. May mắn đó là những cú dứt điểm của Myanmar quá tệ, nếu không thì mọi việc sẽ khác. Chứng kiến vài lần và các đồng đội thi đấu, nhiều khán giả Việt Nam đã không khỏi giật mình thoát tim lo lắng, bởi vì ít nhất là hai lần khung thành của đội nhà đã đứng trước cơ hội bị thủng lưới 10-10 từ những pha xử lý bóng bằng chân đầy lóng ngóng của thủ thành này. Trong khi đó thì Duy Mạnh cũng không dưới 3 lần chuyền bóng vào chân đối thủ. Thật may là bàn thắng chưa đến với Myanmar và tuyển Việt Nam vẫn giữ trắng mảnh lưới ở sau vòng đấu bảng. Thế nên không ngạc nhiên sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên của Myanmar Ang Tan Hay đã nói thẳng tuyển Việt Nam đã chơi không thực sự tốt dẫu cho họ thắng chúng tôi 3-0. Ở thời điểm đầu trận thì họ chơi không hẳn là quá tốt. Tôi nghĩ bản thân đội tuyển Việt Nam biết điều đó. Họ cần phải làm tốt hơn cho trận đấu bán kết. Ông Ang Tan Hay nói không sai và thực sự là các học trò của luyện viên Park Hang-seo đã rất chủ quan khi tiếp cận trận đấu, đặc biệt là trước một đối thủ không quá mạnh như là Myanmar. Đừng quên rằng Indonesia trận bán kết đó là một đối thủ khác hẳn. Họ có những chân sút cực nhanh nhạy và sẽ tận dụng tốt những pha hớ hình của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Indonesia là một đội bóng mạnh ở giải đấu năm nay và họ đang mang trong mình khát khao chinh phục cúp rất lớn để có thể thắng được họ, đặc biệt lại ở chính sân nhà của họ. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải giữ được cái đầu lạnh